thì uh, phần tiếp theo là mình chia sẻ cho các bạn đó là cái phần và phần tôi giúp cho anh chị là nhổ cái rễ nhổ cái gốc rễ của mình có nghĩa là cái rễ gì cái rễ của anh chị là nó nằm ở trong cái đất cái đất đó là đất nó bị rất là chua và đất nó nhiễm độc đây trong <clears throat> ngày qua tôi đã chia sẻ cho các bạn thấy đúng không thì uh, đây là cái gì <clears throat> không phải đây là cái hạt mầm hạt mầm là khi anh chị em mình sinh ra ở trong một gia đình và cái việc đầu tiên ấy là anh sẽ bị bị ảnh hưởng nhá tính cách này suy nghĩ này hành động ảnh hưởng ở cái môi trường <clears throat> môi trường ở dưới đất này thì tôi gọi là môi trường đất còn đối với con người là gì là môi trường gia đình cái hạt mầm này nó sinh ra này nó được sinh ra nó ở trong cái chất đất và nếu như nó sống ở trong cái môi trường cái đất tốt đất ngọt cha mẹ tích cực thành công thì chắc chắn cái hạt mầm này nó rất tốt luôn còn vâng, nếu bạn đa phần là anh chị em chúng mình là tôi và anh chị là ở trong cái môi trường ngất thì nó hơi bị chua đúng không đất phèn đấy và <clears throat> bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề như là về suy nghĩ này về niềm tin về cảm xúc đặc biệt của cha mẹ mình ví dụ là tôi có hành động bạo lực đến tuổi trưởng thành ấy, là khi tôi học cái bộ môn này và tôi được người cốt trinh cho tôi tìm ra cái giải pháp cái vấn đề từ gốc rễ là gì là khóa từ tôi nhớ từ 4 tuổi là 4 tuổi thì tôi, tôi đã thấy cảnh là gì bố tôi đã đánh mẹ tôi gọi bạo lực đấy thì mình chính là bản sao của bố mình mà của của cha mẹ mình là lớn đến tới của hành động bạo lực à, hóa ra tôi đã bị có cái hình ảnh đó nó nằm ở trong tiềm thức rồi tức là nó đã vào tiềm thức đã vào tiềm thức này từ rất lâu và mình không biết các bạn nhé và những vấn đề tôi cực nó vào vào tiềm thức là âm thầm đó các bạn mình cũng không ngăn cản được và nó yes and more cho thêm và tôi bạo lực hơn và đánh nhau suốt ngày tôi kéo một băng đảng để đánh nhau các bạn đấy thì cái môi trường gia đình này và môi trường đất này nó trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta thì đa phần con người của anh chị em chúng mình ấy kết quả ngày mai đúng không đây hạt mầm nó, nó sinh ra ba rễ rồi rễ là dễ suy nghĩ này chúng ta suy nghĩ ở trong gia đình như nào bố mẹ bảo anh chị như nào anh chị nghe vậy thôi suy nghĩ như vậy bảo bố mẹ bảo rồi ờ, đi học đi đừng đi, đi làm gì đó đi học đi rồi làm thuê lúc từ làm thuê làm thuê làm thuê tôi làm gì có suy nghĩ là đi bán hàng đâu các bạn rồi nếu như tôi có suy nghĩ, suy nghĩ bán hàng thì bảo là bán hàng lừa đảo và tôi có niềm tin vào gì và lớn nữa tôi phải gì đi làm thuê và đừng bán hàng nữa và bán hàng là lừa, lừa đảo đấy và tôi sinh ra cảm xúc cảm xúc này nó thúc đẩy đúng không nó thúc hành động này thúc đẩy hành động bạn nhé hành động và nó sinh ra những cái kết quả kèm này rồi chưa dừng lại đâu cái môi trường số 2 là ngoại cảnh tác động của cái cây này mặt trời này rồi là chim chóc đến nó phá sâu bọ nó phá những con sâu nó bò nó ăn cái lá này con sâu các bạn nhé nó thiêu dụi cái lá cái quả này và con người chúng ta cũng vậy là chúng ta lớn lên môi trường xã hội trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta đó là gì bạn bè quay anh, anh chị em chúng mình và những anh chị mà chơi những người bạn này, tiêu cực thì đó chính là những con sâu và đó chính là những liều thuốc độc thuốc sâu đang tới vào người anh chị là cái quả này này tại sao cái quả của anh chị bây giờ nó chua đúng không nó chua là sao gốc rễ của anh chị bị vấn đề và do cái môi trường tác động hôm qua tôi đã phân tích cho bạn bạn tôi anh hiểu không 18 năm nay em làm gì làm công nhân đúng không em chỉ sống trong môi trường đó ở môi trường gốc rễ của em là nó cắm rễ ở trong mình trong môi trường công ty rồi bây giờ em thử ra ngoài xem em có thấy sợ hãi không rất sợ hãi đúng không tự nhiên 18 năm làm trong công ty và bây giờ làm công nhân và bạn bè mình toàn công nhân và chơi chú bảo vệ chú bảo vệ thân thiết là cháu ơi cháu năm sau cháu nghỉ vậy và thôi cháu cháu nghỉ để cháu đi kinh doanh cháu sinh nhà triệu đô nếu mà chú có bí quyết nào mà kiếm được triệu đô chú giúp cháu với hỏi chú bảo vệ vậy sẽ không bao giờ có tư duy lớn như vậy là gì mình phải đi kinh doanh đâu phải có tiền đâu thì chúc mừng tú anh là gì tú anh đã gì dám nhổ cái rễ này ra trồng đất mới cho nâng đất mới vậy thì là để cái quả mình nó ngọt hơn thì cái quả này nó chính là gì ảnh hưởng bởi cái môi trường đất và môi trường gia đình của chúng ta này và bên cạnh đó môi trường xã hội nó, nó tác động đến chúng ta rất nhiều và nó cái quả này đó. và nếu như thì tôi bảo đi ông uh, tìm HEQ câu như này à, cho tôi 5 người bạn của bạn thì tôi sẽ biết bạn là ai nếu như 5 người bạn của các bạn là, là những người tiêu cực và ghét bán hàng và trả như vậy gọi là gì luôn tiêu cực thích nhậu nhẹt suốt ngày đụng tí ra nói chuyện về sâu biết rồi nói chuyện về phản động ấy, thì chắc chắn bạn là người thứ sáu và nếu cho tôi cho tôi bạn là năm người bạn thì năm người bạn của bạn là gì luôn thích năng lượng thích à, vận động rồi thích gì thể dục thích bán hàng luôn cười ra thì bạn sẽ là người thứ sáu thì đây gì rất đúng các bạn nhé và cái bạn có kết quả hay không là do bạn ấy, chứ không phải do gì do bố mẹ của mình bố mẹ mình sống trong gia đình của mình sống trong gia đình của mình không thể đổ cho bố mẹ được và bố mẹ mình cũng vậy thôi là cũng gì cũng bị ảnh hưởng bởi thế hệ trước vậy từ việc lại sơ đồ này để chị dễ hiểu hơn sơ đồ tiếp theo đây cái gì đấy sơn <laughs> rồi hạt mầm các bạn nhé rồi hạt mầm này chúng ta đây đây là thời điểm chúng ta sinh ra các bạn nhé sinh ra đây và chúng ta được sinh ra bởi bố và mẹ chúng ta kết hợp với nhau đúng không thì sinh sinh ra chúng ta đến thời điểm chúng ta sinh ra đây gọi là sinh ra đây rồi sinh ra rồi sau đó chúng ta đến những thời kỳ tiếp theo <coughs> cấp 1 này rồi học cấp 2 này rồi học đại học đúng không <coughs> và sau đó sẽ đi làm và đây chính là thời điểm hiện tại của bạn hiện tại của bạn đây hát này là hiện tại nhé hiện tại và nếu như hiện tại của các bạn của tôi có cái quả hiện tại của bạn các bạn mà cái hạt của bạn là cái hạt này họ đã gieo đủ đủ tốt